哎，今天笑笑不上班吗？啊啊啊啊！不知道哎。今天笑笑没上班，你吃了吗？还没吃。吃这个吧。不吃。 tra khó, chào chào yêu lái là Xin chào tất cả các bạn, lại là cô Tiếu đây Thông qua tình huống vừa rồi chúng mình có thể thấy Để nói phủ định trong tiếng Trung Chúng ta có thể dùng phủ hoặc là mấy Tuy nhiên hai từ này lại có những cách dùng khác nhau Vậy thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng cô đi tìm hiểu kỹ hơn về cách dùng của hai từ này nhé Đầu tiên về điểm giống nhau thì phủ và mấy đều có thể đứng trước động từ hoặc tính từ để phủ định cái tính chất hoặc là trạng thái và chúng ta đều dịch là không đúng không ví dụ 昨天我不上班昨天我没上班我不瘦我没瘦 Vậy còn điểm khác nhau thì sao? Trường hợp đầu tiên, khi phủ phủ định động từ thì thường sẽ đang diễn tả những hành động ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai hoặc phủ sẽ phủ định hành vi, thói quen. Ví dụ Xuân yên Đạo Trời chứ Trời chứ 垂直不上课，垂直不上课。喂，什么事？老板，我生病了，明天我不上班，明天我不上班。我不喝酒。 còn nấy khi phủ định động từ thì nó sẽ phủ định những hành động ở trong quá khứ ví dụ 昨天我没上班 vậy thì đến đây chắc hẳn có một số bạn sẽ thắc mắc là và mấy đều đang phủ định hành động ở trong quá khứ vậy thì nó khác gì nhau đúng không khi pu phủ định động từ ở trong quá khứ thì nó sẽ mang sắc thái chủ quan có nghĩa là gì tôi đã không làm gì đó và đó là chủ đích của tôi tôi không muốn làm điều đó còn mấy phủ định động từ trong quá khứ thì sẽ mang sắc thái khách quan tôi đã không làm gì đó và tôi chỉ đang kể lại trần thuật lại cho bạn biết thôi trường hợp số 2 pu và mấy khi phủ định tính từ pu có thể đặt trước đa số các tính từ để phủ định tính chất hoặc trạng thái của sự vật sự việc có nghĩa là sự vật sự việc này không có tính chất đó ví dụ Chợ gian y phục bù hào khăn Chợ gian y phục bù hào nam còn nấy chỉ có thể đặt trước một số tính từ ví dụ như lỏ, thẳng để phủ định sự thay đổi của trạng thái. Ví dụ, của mấy lọ có nghĩa là gì? Tôi không hề già đi, tôi không hề thay đổi cái sự già của mình đúng không? Ngoài ra khi phủ định sự thì chúng mình chỉ có thể dùng phủ và khi phủ định hiểu thì chúng ta chỉ có thể dùng mấy. Ví dụ, Trung Trung Trung Quốc Quốc. Quốc. 你是中国人吗？我不是中国人。我不是中国人。你是老师吗？ 我不是老师，我不是老师。我没有钱，我没有钱。我没有男朋友，我没有男朋友。 Đến đây thì các bạn đã phân biệt được cách dùng của hai từ pu và mấy chưa? Ở cuối video cô Tiếu có để một bài tập nho nhỏ để cho các bạn thực hành. Các bạn nhớ làm và comment đáp án xuống bên dưới để cho cô Tiếu check nhá. Và các bạn đừng quên like, share video này và subscribe kênh Tiếng Trung Alpha để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì bye bye!